thì à, có nhiều dòng cao cấp loại bình dân loại cấp thấp thì thường cái loại tầm trung khá đó lên đó các bạn thí dụ đều rê thì à, cái um, dòng đều rê SOX đổ lên và có những dòng SRAM khác nữa cao cấp thì uh, cái miệng thắng đó nó mở rộng trên và dưới còn trong con heo dầu á, các bạn có thể lấy đây ra hướng này và lấy phía sau cũng được đối với thắng này là cái dòng bình dân thôi thành ra chúng ta không lấy nó lên trên được chúng ta phải lấy à, ra từ bên dưới thì à, tùy theo thắng nha các bạn đây là chốt chốt nè chốt bi ha mình gọi chốt khóa đi chốt gà đi hoặc có dòng thì nó dùng cái à, ốc cục giác các bạn à, nhìn kỹ xem nha bố thắng đen á thường thường nó bố thắng thì nó cũng không được trắng đâu khi thắng rồi thì nó cũng có cái dơ của nó nhưng mà không phải cái màu thế này cái màu này màu nhớt nè nha thắng kêu te te trước khi tháo ra tôi quên có quên à, test thử cho các bạn xem thường thì bố thắng các bạn để ý nha cái lớp thắng này nè lớp amanhan đó chỉ có hai ly thôi nếu như xe của chúng ta thắng mà nó kêu nhiều và chúng ta kiểm tra bố thắng mà nó màu nhiều quá rồi đó, là chúng ta không nên thay xin lỗi không nên làm, làm gì sinh chúng ta bỏ luôn mua cái mới tại nếu mòn nhiều quá rồi các bạn để lên dưới nhám mà các bạn rà hoặc dùng dũa các bạn rà nó càng mòn nhiều hơn thì ờ, đâu có được bao lâu nữa đâu mà các bạn phải thay nữa rồi đúng không rồi tốt nhất là chúng ta thay cái mới tôi à, hôm nay tôi dùng à, nước rửa kiến đi xà bông thì cũng dễ thôi nhưng mà thật sự rửa kiến thì nó tốt hơn các bạn có thể ngâm vào thế này đây rồi cho hai cái mặt bố đó không cần nhiều đâu ta có thể là úp hai mặt nó xuống chút xíu được rồi rồi đây là mặt kiến mặt bàn đây còn à, cái này là tờ giấy nhám thì cũng không cần <clears throat> không cần lớn lắm đâu khoảng uh, à, gan tay là các bạn có thể sử dụng được rồi cho nó rộng xem nhé vô thì các bạn không à, nó thấm cái nước rửa kiến rồi thì nó sẽ trở nên cái màu đen mặt ngoài đó để bạn cứ để lên cái bàn trà các bạn đừng nên đè đè mạnh quá vừa phải thôi chúng ta kiểm tra các bạn có thể thấy là cái màu khác đó khác hơn lúc đầu đúng chưa nó trắng rồi là cái lớp à, cái mặt dính nhớt đó các bạn là đã trôi đi coi như chúng ta đã xong một bên cái miếng à, bố bố để thắng nó về có khoảng chừng 2 ly thôi mà chúng ta sạn thời gian rồi mà chứ à, sau đó thắng nó bị kêu mà chúng ta mài sâu quá là coi như là dục luôn nhé sang hai cái nước khác chúng ta rửa lại hoặc nếu mà chúng ta sạch chúng ta rửa bằng cái này luôn cũng được càng tốt mà xong rồi đó các bạn xem như các bạn đã làm tự làm xong ở nhà rồi đấy bây giờ à, làm vệ sinh à, cái đĩa thắng thì chúng ta cũng à, sử dụng nước rửa kiến thì tay chân phải, tay phải sạch nha các bạn thì cái này là tôi khuyên các bạn nên dùng giấy giấy này đây nha giấy này là tốt nhất chúng ta sử dụng xong chúng ta dục vâng không sử dụng một chỉ sử dụng một lần thôi chúng ta lao thế này đây nó sẽ đi sau đó chúng ta dùng còn nếu các bạn xài khăn là các bạn lao xong các bạn lao tiếp thì cái cái khăn nó dính dầu dính nhớt á nó vẫn còn nằm lúc đó nó không đi ra hết rồi sau đó chúng ta tiếp tục xịt thêm một lần nữa thì làm sao cho cái à, nước rửa kiến được các bạn nó nằm hai mặt nha rút đủ hai mặt hai mặt của đĩa đó cứ thế chúng ta làm khoảng hai lần ba lần thì tay chúng ta sạch khăn giấy sạch này lau ra sạch hết còn nếu trị cái à, thắng kêu này nè trị cái bệnh này nè thì à, mỗi người mỗi người thợ đã có cách làm khác nhau chứ không bắt buộc là phải làm như thế này nha thì đơn đối với tôi thì cách này là đơn giản và thuận tiện và rẻ tiền ai cũng làm được hết và rất hiệu quả bây giờ là gắn vào nha tùy theo tùy theo thắng mà gắn thì à, đối với tôi thì đối với à, những người thợ á, thì à, tụi tôi làm thường xuyên thắng rất là dễ còn đối với các bạn thì nó cũng hơi, à, hơi khó chút xíu nhé thì à, cách này là đơn giản các bạn các bạn kiếm giùm tôi một sợi dây sợi dây thế này này dây điện hay gì cũng không biết chắc là được rồi đừng đứt ha rồi các bạn xem nha bạn để nghe thế này nha để vào nha sau đó để này vào thì các bạn thấy ba cái lỗ này nó đồng nó sẽ ba lỗ này các bạn xỏ sợi dây qua đây rồi như tôi tôi à, sử dụng cái dây nhựa này nè nói chung dây gì cũng được các bạn cho dài xíu nha khoảng chuyện tắt đi các bạn dễ làm rồi các bạn tha hồ nha các bạn bóp ngay chỗ này nha rồi các bạn đưa từ dưới lên cái này ai làm cũng được nha rất đơn giản các bạn các bạn nắm đây rồi sau đó các bạn xem cái này còn hai bố thắng và cái à, lò xo bung á lò xo bung á nó là mình gọi là lò xo bung nha có nằm ngay vị trí chưa rồi xong chúng ta để chúng ta kéo một cái lên các bạn xong chưa quá đơn giản ha rồi các bạn xem thử nha qua dễ không đúng chưa rồi bây giờ tôi lấy cái à, dây ra nha xong lại sổ con chốt lại vậy là xong rồi các bạn đơn giản chúng ta bẻ đầu con, con chốt pin nè ở trong nè nhẹ thôi nó chỉ là chịu treo nó treo kia thôi treo bố thắng nè không rớt ra không ngừng cứng rồi sau đó chúng ta gắn vào khi chúng ta khóa ti này các bạn chúng ta khóa tạm thôi nha khi chúng ta để xuống đất cho xe đứng vuông góc với mặt đất chúng ta khóa thì nó sẽ ok hơn sẽ nghe xem như là chúng ta đã trị được cái bệnh thắng kêu cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi cái thắng xe đạp của các bạn nó phát ra tiếng kêu thì kêu lớn kêu nhỏ kêu nhiều kêu ít là do cái đĩa thắng bị dính dầu và nhớt bất kể như các bạn dầu và nhớt dầu nhớt gì không cần biết nữa dầu và nhớt dính dầu là sẽ kêu thôi thì um, cái lý do này là có thể là các bạn đi rửa xe đi rửa xe đó rồi ờ, ờ, dầu nhớt nó dính vào mà mình không biết mà các bạn không biết và hoặc ở nhà khi các bạn lau xe hoặc cái người rửa xe cho các bạn họ lau chiếc xe khi rửa xong họ lau thì vô tình họ dùng cái khăn mà có dính nhớt dính dầu lau vào cái đĩa này nè mà họ không biết hoặc có thể là các bạn làm ở nhà thì nhớt dầu dính vào đây nè các bạn thì nó sẽ khi các bạn chạy đó nó sẽ mang vào trong uh, hai mã thắng bố thắng đấy bố thắng a à, thì nó hấp thụ và ờ, nó dính ờ, nhớt nên tạo ra tiếng kêu rất là khó chịu và có những người à, tôi à, có làm một vài xe thì khách nói là khách không có rửa xe và ở nhà chỉ lau khô thôi lau à, khăn ướt nhà lau khô nhưng mà tại sao thắng diễn kêu không có dính dầu gì hết thì à, tôi cũng xin mách cho các bạn một cái à, lý do này có thể thôi nha chứ là không chắc chắn thì như các bạn biết những xe bồn những xe ô tô á, thì trên quốc lộ mà trên lộ chạy xe ô tô chạy có những xe mà đời cũ á, hoặc à, nó cũ quá đó các bạn máy móc bình dầu nó có thể rỉ đó nó à, rớt xuống lộ thì à, trời mưa này tôi nói là trời mưa nha thì khi đang chạy đó dầu nhớt nó rớt xuống thì uh, xuống nước mà và chúng ta chạy phía sau thì dầu nhớt nó dâng lên uh, dính cái đĩa này khi chúng ta thắng đó, nó cũng mang vào đây tạo ra tiếng kêu thì cái trường hợp đó tôi nghĩ thì, chắc là cũng ít thôi không có nhiều đâu thì uh, trị cái uh, dân sẽ um, chia sẻ với các bạn cách mình uh, làm tại nhà tại cái này đơn giản lắm tôi làm rất là nhiều rồi xe của tôi bị cái này rất là nhiều và tôi làm rất là nhiều tại xe tour mà xe bày mà xe mấy chục chiếc mà làm cho khách làm tour cho khách thì tôi gặp trường hợp rất là nhiều tại vì hướng dẫn đi trên đường người này rửa cái này người kia rửa cái nọ đó các bạn về nó kêu nhiều lắm thành ra tôi trị nó thường xuyên thì à, các bạn có hai cách một là à, dùng xà bông xà bông hai là dùng à, nước rửa kiến thì nước rửa kiến là hữu hiệu nhất đó các bạn đơn giản rẻ thì ở nhà nhiều khi các bạn à, lau kiến hoặc lau tủ kiến có chai nước đó các bạn có thể à, dùng nó chút xíu cũng được phải không thì rất đơn giản thì nước rửa kiến là tốt nhất nhé hoặc nếu các bạn không có các bạn dùng xà bông rồi sau đó nữa thì hai cái đó để lấy để rửa để rửa nha còn cái chính đó là các bạn nếu các bạn ở nhà các bạn có cái dũa cái dũa dũa nhuyễn nha răng nhuyễn mặt phẳng hoặc là giấy nhám thì giấy ờ, nhám là giấy nhám không dùng giấy nhám nhuyễn mà không dùng giấy nhám to dùng giấy nhám thường thôi xin lỗi giấy nhám vừa vừa thì để chúng ta lấy cái nước rửa kiến và xà bông thì chúng ta để rửa cái đĩa này rửa cho sạch rửa thật sạch nha các bạn rồi à, về hai má thắng thì nhớt và dầu nó đã ngấm vào trong rồi chúng ta phải lấy cái mặt nó ra thì lấy mặt nó ra trước hết là chúng ta tháo hai mặt này ra chúng ta ngâm vào nước xà bông hoặc là nước rửa kiến các bạn có thể chọn một trong hai ngâm trong cái chén đó là nhớ chén à, cái thao gì nó không có dầu nha các bạn để khoảng chừng 2 phút 3 phút cho nó tác dụng thì nó sẽ à, tẩy nó cũng tẩy góp phần tẩy một từ đó tẩy mặt ngoài đó sau đó nếu các bạn à, sau đó thì các bạn sẽ dùng cái tờ giấy nhám đó, các bạn để lên kiến lên mặt kiến mặt phẳng nha các bạn thì trên nhà bạn nhà của các bạn chắc chắn là có tủ bàn ghế mặt kiến đó nhỏ thôi các bạn để lên các bạn dùng giấy nhám xin lỗi dùng cái má thắng bố thắng này nè các bạn rà từ từ mài đều thôi đừng có đè quá nha đè quá thì cho cái lớp mà bố thắng đó, đó cái mặt đó, đó nó dính dầu đó các bạn dính nhớt đó, nó trôi đi các bạn mài xong các bạn ra ra chút xíu các bạn kiểm tra dở lên xem cái mặt cái lớp đen đi chưa nó vậy là đủ các bạn à, rửa lại ngâm lại dầu nước rửa kiến hoặc xà bông một lần nữa sau đó các bạn nhấn dầu là xong còn à, về cái à, dũa đó các bạn thì nếu các bạn không quen đó các bạn dùng cái dũa thì cũng rất là khó tại khi các bạn dùng cái dũa các bạn không phải là thợ các bạn dùng cái dũa các bạn mài thế này nè nó sẽ ăn mòn cái cái má mã vành cái bố thắng đó mòn một bên nó không đều còn trong cơ khí khi người ta muốn ra một cái món gì mà cái độ cái à, cái mặt phẩm cái gì mà nó nhẹ đó nó mỏng cực kỳ mỏng ấy, dày gian đó thì người ta có thể dùng mặt kiến thì mặt tại vì mặt kiến là nó là mặt phẩm hầu hết trong các vật thể mà cái vật dụng trong gia đình xài đó thì mặt phẩm á, thì chỉ có mặt kiến là mặt đồ mặt phẩm rất là gần chính xác thì chúng ta để cái nhám ở đó chúng ta rà nó đều hơn nó không bị lệch không bị mài đầu này mài đầu kia các bạn